Xin chào toàn thể anh em, hôm nay thì công ty cờ việc làm video mới để giới thiệu cho anh em ba miền Bắc Trung Nam cái bộ sản phẩm mới nhất trên thị trường dành riêng cho bộ môn đánh xong đĩa bịp. Tôi khẳng định luôn cái đồ là tôi mới nhất rồi, độc quyền chỉ mình tôi có anh em nha thì như anh em biết rồi anh em đi chơi vào sòng vào sới anh em muốn bịp được người anh em phải luồn được những cái thiết bị rất đơn giản ví dụ như cái bát hay cái đĩa hay cái quân vị này thì hôm nay đây giới thiệu anh em bộ sản phẩm đó chính là cái máy cảm biến quân vị nhà mình đang ngụy trang nó bằng những cái mẫu máy K5 này anh em nhá nên là anh em đi chơi chỉ được đứng thì để túi quần ngồi để túi áo hoặc là anh em ngụy trang bằng chân ống đồng cái máy K5 này nó dùng nó dùng trực tiếp cho cái máy luôn không qua bất cứ một cái thiết bị nào đi kèm anh em nhá thì đi kèm theo nó không thể thiếu được đó là những cái bộ quân vị không tang đây là cái bộ quân vị không tang này lam châm thử không hút thầy thợ bóc ra không một tăng tích gì luôn hôm nay mình làm clip thì mình đã cắt sẵn vuông thành sát cạnh cái bộ quân vị này ra rồi còn khi nào anh em đến nhà mình vị là nguyên đài mình phối hết anh em nha nhà mình thì có rất nhiều vị vina thăng long quân trắng quân đóng quân bài quân tú tùy từng vùng miền địa phương anh em chơi anh em địa phương nào chơi quân vị nào alo hoặc zalo trực tiếp cho mình anh em nha thì giờ mình sẽ hướng dẫn cách anh em làm sao để anh em có thể qua mắt được tất cả các thầy thợ này chỉ muốn một vài thao tác nhỏ anh em đi chơi tháo ra và lắp cho mình quả pin tiểu trong máy này anh em nha pin tiểu chơi 5 bữa lửa kháng không lo bị hết pin để phục vụ cho anh em chơi trong rừng trong núi hay trên sông trên biển mà cái máy cao này rung nữa chỉ có anh em chỉ có mình anh em biết thôi người sát cánh kề vai của anh em cũng không thể biết được và anh em đang đúc cái máy này anh em nha ngoài cái máy ra nhà mình còn ngụy trang vào tất cả các dòng máy như máy 1280 hay những cái máy iPhone Samsung của anh em anh em nha thì giờ mình sẽ thử thực tiếp cho anh em này anh em lưu ý đây này anh em lưu ý này anh em nào mà mới chơi hay là loan tay là tôi khẳng định luôn là có thể chơi bình thường anh em nhá bát và đĩa hoàn toàn là xanh chín này quân vị thì không tang này anh em nhìn này nếu anh em nào thầy là thợ cũng đặt lên cái gì anh em biết ngay này quân vị là không một tí tang tích này anh em thấy không quân vị không một tí tang tích gì luôn anh em nhá này bát này anh em nhìn bát này anh em thấy không thì giờ tôi sẽ để ngày trắng đêm đen để tôi test thử luôn cho anh em một vài ba tiếng bạc này hôm nay tôi làm clip này tôi để trực tiếp lên đây anh em nhớ này đi chơi công tắc anh em gạt lên cho mình nhá tôi cắt bên sườn này để trực tiếp lên nhiều anh em thắc mắc tại sao tôi để vào cái bát này tôi để cái bát để cho anh em cảm nhận nghe về cái nhịp rung còn khi nào anh em đến nhà tôi anh em muốn tôi ngụy trang vào ống chân ống tay thì anh em cũng ngụy trang trực tiếp luôn anh em nha thì tôi thử luôn cho anh em này này tôi thử luôn này sắp thử luôn một vài ba tiếng bạc này tứ thử trắng sắp này anh em đâu máy báo dung hai dung hai thì chắc chắn là chẵn rồi tôi không biết là thứ tử là sấp đôi là bán sạch mặt chẵn anh em nha mở này anh em thấy không đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha tiếp này kỷ niệm thêm anh em vài ba đến bạc đây anh em nào máy vẫn báo dung hai vẫn cứ là chặn anh em nha bán sạch mặt chặn anh em này bán chặn chặn thường ngoài thêm 100 triệu đài mở bát này mở này anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này chăm nghe không bằng một thấy anh em cứ đến nhà mình xem hàng thực tế đúng như mình làm clip thì anh em lấy hàng anh em nha tiếp này Bạn đi rồi máy báo dung một dung một thì chắc chắn là lẻ này tôi không biết ba trắng hay ba đen bán sạch mặt này này ai đắt lẻ của tôi đặt tay lên bát là mất ngay quả nhà anh em nha mở này anh em này ba con cò trắng phao phao luôn anh em nhìn rõ này tiếp này kỷ niệm thêm cho anh em vài ba tiếng bạc thôi máy vẫn báo dung một anh em nhá vẫn cứ là lẻ anh em nhá tôi không biết là ba trắng cái ba đen này đánh tất tay tôi vào lẻ này anh em nào thua tha cùng tôi đánh tiếng bạc này để lấy lại những gì đã mất này mở này anh em thấy không ba trắng lên ba đen này anh em nhìn rõ này tiếp này bạc đi rồi máy báo dung hai dung hai thì chắc chắn là sốc đôi rồi anh em nhá bán sạch mặt trắng này anh em này mở này anh em thấy không anh em chắc chắn luôn này tứ tử luôn này anh em này tiếp này kỷ niệm thêm anh em tiếng bạc nữa này máy vẫn cứ báo dung hai anh em nhá dung hai thì tôi vẫn cứ đánh chắn nhá đánh tất tay vào chắn này mở này anh em này giật chuẩn chỉ anh em nhá thì đấy qua một vài tiếng bạc tôi giới thiệu anh em cái máy K5 này nên là anh em nào địa phương nào hay là có nhu cầu đến trực tiếp cửa hàng nhà mình vì cái hàng này nó còn rất mới anh em nào nhanh chân nhanh tay thì cũng có hàng anh em nhá nên là nhà mình có hai cơ sở chính anh em nào có thiện chí thì qua bến xe mỹ đình hoặc là bến xe giáp bát anh em nào sài gòn thì có thể vô bến xe miền đông bến xe miền tây và nhà mình xem hàng thực tế không những cái hàng này ra nhà mình còn rất nhiều hàng để phục vụ cho anh em chơi trong cái thế giới ngầm này rồi cảm ơn anh em xem clip anh em thêm chẵn 500 này 2 triệu bán lẻ đắt, mày do đang làm hôm qua cắm cái xe này sáng mãi tôi mới đổ được đợi mãi nó không về cái này này à chẳng triệu này hai triệu cũng thế vẫn bán vẫn bán lẻ đang lùi mà đéo đéo là phải chạy về thế nhỉ một triệu ôi tăng đen chạy đánh cái gì đánh cái gì em phải đi em thừa thì thừa đi đây vẫn bán lẻ đặt đấy ra này đây là một triệu đúng không đây mấy triệu này không biết một triệu này mãi từ này nhỏ dần rồi hai ba bốn bốn triệu này được à đây vào đây vào đây ui gì đằng kia đâu trông cửa kiểu gì đi vào đây chặn một triệu hai triệu này đấy lại hồi nhanh nè ngồi đi đây ý nào đây vẫn bán mẹ này đánh chặn này Dạ, ngồi lâu chưa? Mới, mới ngồi. Đi gì sang này? Taxi. Taxi đi. Xe qua cắm ạ. Mấy ấy đây này. Quần nữa thế nào rồi? Vỏ đeo em. Đưa lên xem nào. Lại kiểm tra người ta đang đánh ông vào kiểm tra. Ừ, suốt thế nào? Bác ăn cơm nhà mà vừa mới ăn lẩu xong rồi. Rồi cho nó kiểm tra. Gì đâu? Thích cho kiểm tra. 9 ờ, Kiểm tra đi Có cái nút 10 nhỏ nhỏ này các bạn có để em này Có Có cái nút đấy em này Đấy soi con đi soi đi có cái gì đâu mà ông vừa vào ông đã kiểm tra rồi rồi ok không có cái đấy <coughs> trái đánh đi đánh đi lẻ một triệu lẻ hai triệu lại sẵn triệu đây vẫn bán lẻ đặt vẫn bán lẻ đặt mấy triệu đây hai triệu một là ba hai triệu một triệu em ơi đây rồi đánh em lẻ ba triệu thế anh anh cứ nhấn vào zalo cho em đi nhá đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi trăm triệu từ từ để lấy cái ờ, máy nữa máy nổ có đánh đâu nhỉ trăm tí đen một cái nước trăm nước thuốc anh điều hòa cứ bỏ thuốc đi không để điều hòa này <coughs> trăm triệu đây vẫn bán lẻ thôi vẫn bán lẻ đấy bỏ đi tặng mẹ triệu ba triệu đây kéo là đánh đỏ này vừa vào đánh đỏ này triệu xong rồi vừa vào đánh đỏ này anh đi xuống đây anh đem bán này quê đâu anh đi lẻ đi một triệu mười hai triệu là bảo triệu anh mẹ bán này bán chắn đây bán chắn này bán chắn bán chắn đây có mở đi Đặt mẹ <laughs> Đánh chắc này đánh lẻ à? Đánh nè tôi đang đánh nè Đánh nè đánh nè chắc rồi Kiếm Rồi, 3 triệu này Đấy Mở đi Mở đi anh Đâu có ấy đâu Rồi Không ăn à? Ờ Bán chắc ra, không? bán chắc rồi Thì bán chặn được không ấy thì vậy Mở đi Đánh sập đôi Đây đây bao tiền này con đánh to này trên cái bằng triệu giá ngoại này nếu này không ăn chẵn này không không ăn chẵn đâu đúng đi, lẻ cái bước tiếp theo dần nhiều này này xuống lên này hai triệu bán này ba triệu này bán này đấy đất này lẻ, ít đây thì vào đây đấy vào đây rất là tròn đất tốt bật nẻ này chẵn thường ngoài hai triệu à? này vào thích mở bát đây một triệu lấy hai một trời số theo lấy mở đi mở đi úi giời rồi năm trăm tiền đấy đi mình không đủ tiền hàng xuống có này bốn triệu ba không một triệu này không một năm triệu không một hai triệu này đấy tôi tôi tôi đâu này tiền rồi đấy cắm dây này Thôi đây chạy đâu đấy, lấy 5 triệu rồi Cắm 5 triệu Bao nhiêu? Thế nó 5 triệu Cho 10 triệu luôn, mì 10 triệu đấy Rồi cho đánh thoải mái ngồi tí lại về Mất mất đi nào Mất cờ mừng Giờ lấy trước mua bao tiền này cái hỏi thế nào cái gì đẹp Cái đoạn không, không nhỏ thì tôi nhỏ Bán Nó mua rồi đấy Cũng ra đi đánh đi đánh đi đánh đi cầu phát ra sập đổ chẹo chẹo chẹo cái này không thích gì nữa tôi cân nha cái này cân nha cân đi để đánh đỏ vào mới vào ông này mới vào mà đánh bỏ tiếng nào ăn đánh rồi hôm qua nhưng mà đêm qua về bắt bắt bắt xe về có đánh đi có xe không có đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi đánh đi trắng một triệu đó đây này này ba trắng đặt trắng đều hai triệu tổng rất ba triệu để dưới đó có ai chết đâu lúc này đi xuống đi anh sẽ lúc ngoài rồi tạm rồi đấy đi ta có mua được rồi giao tiền trước rồi em để ăn được mãi thì mất chục tiêu gì chẵn hai triệu bật tiếp bán trắng đâm sạch một chẵn này Ôi đấy, đắp được đắp, đắp được được đấy Ôi Đắp đắp tiền 5 triệu Thế nào ạ? To hết Số đề đánh đầu trên đấy là đánh lẹ ngắn này đẹp quá đánh đầu trên đấy đúng thật xuống đi xuống đi xuống đi lẻ triệu đây bán chắn này thêm năm trăm ba chắc hôm nay đọt thật vừa vào ba chắc này là con đã hỏng ba chắc bật đi có tiền thì đánh đi đánh chắc ừ, rồi đánh chắc rồi bán chắc lẻ thì chắc về đi chắc về đi chắc về đi không có bạn lẻ ra này chắc thì bỏ đi ok đây mấy triệu này đây em triệu rưỡi này Ui, hôm này đéo không đánh nhiều này triệu hôm qua một triệu hai ba bốn triệu có thể hết được cũng cầm luôn đấy hôm qua nợ mà cho tôi ờ, sáu sáu triệu vứt tôi 15 ờ, triệu mượn 15 triệu tí ờ, về tôi mua tôi bốn triệu này bốn triệu em đây hôm nay mấy triệu nhá nó rưỡi rưỡi em đang với một ít trèo một năm trèo ok trèo có bạn tôi ờ, tôi tôi tôi nghe một đẹp thì nhỉ không đi cái gì đây? <laughs> tại tí nha nào xuống kia đi nè một củ Đây xuống xuống đi xuống xuống thả đầu mất đấy xuống đây à, xuống đây bình tài bình tài bắn nẻ đắt nó chắc không thích không để thừa hai triệu rồi à? cái biết rồi khán để cố là cái gì cũng biết rồi là tiền nào đây mình tài này hai triệu ra trận đấu hai triệu dưới ba triệu ba triệu sẽ một triệu lại thêm rồi cái bạc này thì cũng toàn hết tiền này đánh được không thể thì chưa được 10 phút hết tiền ra xuống đi đậy hết hơi rồi này thôi một tỷ tỷ kèo nha trăm hai triệu kèo nha cá bình tai như nào này không đây bán cánh đây nè nè không ăn à ừ có gì không có không mà lẻ đây còn điện thoại đời đây cho đẹp bây giờ đi có biết thì đều cặp đi không cắm đánh khác không kiểu tra mua iPhone 11 nào này mở đi đắt chắn đắt chắn gì một mình tôi đánh lẻ đây tôi bị nào ăn độc quá hết tiền ra rồi tôi nghỉ đi tôi cho tôi rồi đi thôi nghỉ đi nhờ ông cho tôi thua gì, mất à, mấy đồng với xe này em đây anh ơi có gì mà ông đánh vừa vào phát ông ăn hết cả lại 我给你。